Xin chào tất cả các bạn Chị cùng gặp lại chúng mình ở trong phần phát trực tiếp buổi tối ngày hôm nay để chúng ta sẽ ôn tập về một nội dung mà chị nghĩ là dạo gần đây các bạn đang khá là quan tâm Đó chính là một nội dung liên quan đến văn bản những ngôi sao xa xôi Ừ, thế nên là những bạn nào chúng mình đã vào theo dõi phần phát trực tiếp này rồi thì các em có thể bình luận cho chị biết nhé Đồng ý, xin chào các bạn nhé cho chị biết là những bạn nào chúng ta đang theo dõi phần phát trực tiếp này đây. À, xin chào các bạn, xin chào những bạn nhỏ đầu tiên. Hôm nay là chủ nhật này, các bạn có bận học nhiều không? Hôm nay là chủ nhật cuối tuần, chúng mình có bận học nhiều không này? À, xin chào Đức Trung, xin chào Như Quỳnh nha. Ừ, rồi, xin chào Kem. Đồng ý nhá, đúng rồi, tác thêm cả bạn bè của mình vào học nhá. Ừ, xin chào Kiên Vũ. À, em không bận lắm à? Ồ, ờ, chúng ta nếu như nhá, nếu như để ý này thì sáng hôm nay chị thấy có một bài đăng ở trên fanpage học văn chị Hiên ờ, là còn có 11 chủ nhật nữa là đến kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia rồi. Thế còn đối với các bạn 2K8 thì sao nhở Kỳ thi vào 10 của chúng ta thì không đến 11 tuần nữa đâu, không đến 11 uh, ờ, không đến 11 cái chủ nhật nữa đâu nhỉ? hầu như là chúng ta thi vào đầu tháng 6 thế là còn khoảng độ 8 ờ, cái chủ nhật nữa tầm đấy đúng không ồ nghe như thế thấy ít quá trời luôn nghe như vậy là thấy hình như là cảm giác như là mai ngày kia mình thi luôn rồi vậy ừ <laughs> các em có thấy thế không nha nếu như mà tính bằng số tuần thì bây giờ con số đây cũng không còn nhiều nữa ừ rồi, ok, xin chào các bạn nhá Chị đoán đề à? Bây giờ chị đoán làm sao được hết đề của từng đấy tỉnh thành đây Đúng không? Làm sao chị đoán được hết đây Nếu như mà bảo là tất cả chúng ta thi cùng một đề đi Thì có thể dựa vào đề thi các năm trước để có những cái cơ sở Nhưng mà bây giờ là chúng mình đến từ rất nhiều các tỉnh thành khác nhau <laughs> nên là chắc là chị cứ nói nói bừa thôi à <laughs> đúng không à nhanh quá chị ạ à. Ừ, rồi xin chào Hà Nhi nhá, xin chào các bạn. Nào, bây giờ thì à, dù là cảm thấy thời gian trôi nhanh hay là cảm thấy mình vẫn còn rất là nhiều cơ hội nữa để học, để ôn luyện ý, thì các bạn cũng không thể bỏ qua phần kiến thức ngày hôm nay được đâu. Đó chính là phần kiến thức về nhân vật Phương Định ở trong những ngôi sao xa xôi mà cụ thể là một phân đoạn rất là đặc sắc, chính là phân đoạn mà Phương Định khi phá bom. Các bạn đã học đến văn bản này chưa? Các bạn đã học đến văn bản này chưa và các em có thể chia sẻ với chị một chút những cái ấn tượng của các bạn liên quan đến văn bản này nếu như chúng ta đã từng đọc hoặc là từng học rồi nè Ừ. Em thấy những ngôi sao xa xôi là một tác phẩm mà nếu như nếu như mà thi thì em có muốn là thi vào tác phẩm này không? <laughs> Hỏi vui một chút xíu nhá. À em chưa học à? Em chưa học đến. Ồ, cũng có khá nhiều bạn chưa học đến này. Ừ. Rồi, ok. Nói chung là tầm này thì dần dần là các bạn hoặc là học trong tuần này hoặc là học trong tuần tới thôi, đúng không? Nhá, hoặc là học trong tuần này hoặc là học trong tuần tới thôi Bởi vì đây cũng là văn bản, có thể nói là văn bản trọng tâm cuối cùng trong chương trình kỳ 2 của mình rồi Ừ, à em ấn tượng bởi vì Phương Định rất mạnh mẽ và kiên cường Đồng ý. Chúng ta có rất nhiều những từ ngữ để nói về Phương Định và nói về ba cô gái thanh niên sung phong được uh, miêu tả và được thể hiện được khắc họa ở trong trang văn của Lê Minh Khuê. Chúng ta học về những ngôi sao xa xôi cũng là một cơ hội để chúng ta được sống lại những năm tháng hào hùng nhất của dân tộc. Ở đó, những năm kháng chiến chống Mỹ diễn ra trên tuyến đường Trường Sơn thì không chỉ có những anh lính lái xe được tái hiện ở trong bài thơ về tiểu đội xe không kính mà qua những ngôi sao xa xôi ta còn thấy ở đó là chân dung của những nữ anh hùng những nữ trinh sát mặt đường những cô gái thanh niên sung phong họ cũng rất trẻ trung đấy họ cũng rất yêu đời họ cũng có cái sự mộng mơ vốn có của lứa tuổi tuy nhiên điều mà chúng ta vô cùng ấn tượng chính là sự mạnh mẽ can trường cứng cỏi và dũng cảm của họ đối với phương định thì ờ, phân đoạn mà phương định phá bom chính là một phân đoạn rất đặc sắc và có thể nói là nội dung quan trọng ở trong tác phẩm này. Vậy thì khi phân tích phân tích về nhân vật Phương Định lúc mà phá bom ấy, chúng ta làm như thế nào? Trước tiên thì các bạn hãy cùng với chị đọc lại cái đoạn trích đó đã nhé. Đồng ý không? Rất khó để mình phân tích nếu như mà mình chưa hình dung xem là tác giả viết như thế nào. Đúng không nào? Thế nào bây giờ các bạn sẽ cùng đọc với chị nhé. Ờ, các em có thể xác định đoạn Phương Định phá bom bắt đầu từ chỗ mà sau khi ba cô gái thanh niên sung phong họ phân công với nhau đúng không? Sau khi mà chị Thao và Nho đi trinh sát trên mặt đường, xác định được là có bốn quả bom nổ chậm cần phải phá thì bắt đầu họ phân công nhau. Đấy, nhá. Tôi một quả bom trên đồi, nghĩa là Phương Định phụ trách là phá một quả bom ở trên đồi này. Nho hai quả dưới lòng đường, chị Thao một quả dưới chân cái hầm barrier cũ sau đó chính là đoạn mà Phương Định cùng với những người đồng đội phá bom mà trọng tâm bởi vì đây là tác phẩm được kể theo ngôi thứ nhất nên chúng ta sẽ thấy rất rõ được cả về hành động, tâm lý, suy nghĩ của Phương Định trong quá trình thực hiện cái nhiệm vụ đầy cam go này nhé. Rồi, vắng lặng đến phát sợ, cây còn lại sơ xác, đất nóng, khói đen vật vờ từng cụm trong không trung che đi những gì từ xa. Các anh cao xạ có nhìn thấy chúng tôi không? Chắc có, các anh ấy có những cái ống nhòm có thể thu cả trái đất vào tầm mắt. Tôi đến gần quả bom, cảm thấy có ánh mắt các chiến sĩ dõi theo mình, tôi không sợ nữa. Tôi sẽ không đi khom, các anh ấy không thích cái kiểu đi khom khi có thể cứ đàng hoàng mà bước tới. Quả bom nằm lạnh lùng trên một bụi cây khô, một đầu vùi xuống đất, đầu này có vẽ hai vòng tròn màu vàng. Tôi dùng sẻng nhỏ đào đất dưới quả bom, đất rắn. Những hòn sỏi theo tay tôi bay ra hai bên. Thỉnh thoảng, lưỡi sẻng chạm vào quả bom, một tiếng động sắc đến gai người cứa vào da thịt tôi. Tôi dùng mình và bỗng thấy tại sao mình làm quá chậm. Nhanh lên một tí, vỏ quả bom nóng, một dấu hiệu chẳng lành, hoặc là nóng từ bên trong quả bom, hoặc là mặt trời nung nóng. Chị Thao thổi còi, như thế đã 20 phút qua, tôi cẩn thận bỏ gói thuốc mìn xuống cái lỗ đã đào, châm ngòi dây mìn dài cong mềm tôi khỏa đất rồi chạy lại chỗ ẩn nấp của mình hồi còi thứ hai của chị thao tôi nép người vào bức tường đất nhìn đồng hồ không có gió tim tôi cũng đập không rõ dường như vật duy nhất vẫn còn bình tĩnh phớt lờ mọi biến động chung chính là chiếc kim đồng hồ nó chạy sinh động và nhẹ nhàng đè lên những con số vĩnh cửu còn đằng kia lửa đang chui bên trong cái dây mìn chui vào ruột quả bom. Quen rồi, một ngày chúng tôi phá bom đến 5 lần, ngày nào ít 3 lần. Tôi có nghĩ tới cái chết, nhưng là một cái chết mờ nhạt, không cụ thể. Còn cái chính, liệu mìn có nổ, bom có nổ không? Không thì làm cách nào để châm mìn lần thứ hai? Tôi nghĩ thế, nghĩ thêm, đứng cẩn thận, mảnh gom, mảnh bom ghim vào cánh tay thì khá phiền. Và mồ hôi thấm vào môi tôi, mằn mặn, cát lạo xạo trong miệng. Nhưng quả bom nổ, một thứ tiếng kỳ quái đến váng óc. Ngực tôi nhói, mắt cay mãi mới nhở mở ra được. Mùi thuốc bom buồn nôn. Ba tiếng nổ nữa tiếp theo, đất rơi lộp bộp tan đi âm thầm trong những bụi cây. Mảnh bom xé không khí, lao và rít vô hình trên đầu. Đó, có thể là dừng ở đây để thấy được rằng là toàn bộ quá trình vừa rồi chính là quá trình mà Phương định phá bom đấy. Vậy bây giờ mình sẽ phân tích đoạn này như thế nào? Phân tích nhân vật ở trong một đoạn trích là một dạng đề rất phổ biến đối với các cái tác phẩm văn xuôi. Vậy thì khi đối diện với dạng đề này nhé, các em trước tiên là chúng ta xác định nội dung chính của đoạn đấy và xác định xem là nhân vật hiện lên qua đoạn trích đó có những đặc điểm gì nổi bật. Đồng ý không? Để từ đấy chúng ta còn chia luận điểm, từ đấy chúng ta còn chia bố cục cho phù hợp nữa. Vậy thì Phương Định hiện lên qua cái đoạn trích này là một cô gái như thế nào ạ? vô cùng mạnh mẽ này cứng cỏi này bình tĩnh này dũng cảm này đúng không ạ nói chung là ta sẽ làm rõ cái phẩm chất anh hùng của phương định thể hiện qua đoạn trích này đúng không vậy thì tất cả những sự kiên cường mạnh mẽ cứng cỏi ấy của phương định được thể hiện trong quá trình phá bom không hề mờ nhạt cũng không hề nhanh chóng mà đã được nhà văn miêu tả rất là chi tiết Đúng không? Nhà văn đã nhập vai vào Phương Định và cho chúng ta thấy được từng cái nét suy nghĩ này, từng cái cảm nhận của Phương Định khi trực tiếp làm cái nhiệm vụ đối diện với thần chết như thế này. Thế nên, sau khi mà chúng ta xác định được nội dung chính ở đây nhá, vẻ đẹp chính của Phương Định hiện lên qua đoạn mà Phương Định phá bom ở đây, đó là gì? Nào, vẻ đẹp chính nhá. Hay chính là cái nội dung chính mà khi phân tích nhân vật Phương Định ở trong đoạn này chúng ta phải làm nổi bật được đó chính là những phẩm chất anh hùng đúng không là sự mạnh mẽ này là sự dũng cảm này là sự can trường này đúng không? Nói chung là tất cả những cái từ đồng nghĩa khác mà cùng nói về sự mạnh mẽ, dũng cảm, can trường, cứng cỏi thì các em đều có thể sử dụng để gọi tên cho vẻ đẹp của phương định thông qua đoạn trích này. Đó, đồng ý không ạ? Hay là có trách nhiệm đối với nhiệm vụ này, tinh thần trách nhiệm cao này, quyết tâm cao độ này, bình tĩnh này, cứng rắn này. Đấy, tất cả những từ ngữ đấy thì các bạn đều có thể sử dụng để nói về phương định trong phân đoạn phá bom này. Đúng không? Vậy thì bây giờ, đây là bước 1 nhá. Bước 1 chúng ta xác định cho chị cái vẻ đẹp chính, nội dung chính của nhân vật phương định khi phá bom. Đồng ý chưa? Thì với dạng đề tương tự cũng là phân tích nhân vật trong đoạn trích ấy, thì các bạn cũng sẽ phải xác định đầu tiên xem là đặc điểm chính của nhân vật hiện lên qua đoạn trích đấy là gì. Ok chưa? Sau đấy nhá, chúng ta đến bước thứ hai là bây giờ đề bài không phải là yêu cầu chúng mình phân tích cả tác phẩm mà là chỉ ở trong một phân đoạn thôi nên chúng ta sẽ bắt đầu phải chia bố cục Đồng ý chưa ạ? Nhá, chia bố cục để chúng mình phân tích cho nó kỹ lưỡng chứ không thể nào là ta cứ nhặt nhạnh các cái dẫn chứng nhỏ ở trong toàn bộ đoạn trích này rồi phần phân tích của mình chỉ có một vài một vài câu thôi có thể là trong quá trình học kiến thức nền học về toàn bộ tác phẩm thì phân đoạn này chúng mình sẽ chỉ có một vài những ý chính nhưng bây giờ ta phải viết cả một bài hoàn chỉnh cơ đúng không ạ thì bắt buộc là chúng ta phải khai thác thật là kỹ các cái dẫn chứng mà đề bài cho Nhớ chưa nào? Rồi, thế thì ở đây nhá. Các bạn ơi, các em nghĩ là phần này chúng mình sẽ phân tích như thế nào để kỹ lưỡng được đây? Qua toàn bộ đoạn mà chị vừa mới đọc cùng với các em thì các bạn cho chị một vài ý tưởng nè, Cho chị biết ý tưởng của các em nào. Các bạn sẽ phân tích về phương định, làm rõ những phẩm chất này của phương định bằng cách nào? Ừ, à lát quá. Các em ơi, các em có xem rõ không? Các em có nhìn rõ, có nghe rõ không? Ở đây thì chị vẫn thấy được bình luận của các bạn và vẫn thấy được số lượng các bạn theo dõi khá là đông đấy. Các em theo dõi có rõ không? Có bị lag hay là giật gì không? Ừ. Cho em xin vài bài thơ đưa bên ngoài vào những vào khi mà phân tích những bài khi mà phân tích những ngôi sao xa xôi à em có thể tìm kiếm các bài thơ ví dụ như là bài người con gái Việt Nam của Tố Hữu nhé bài khoảng trời hố bom của Lâm Thị Mỹ Dạ này ta cũng có thể sử dụng uh, uh, những bài thơ của Phạm Tiến Duật Phạm Tiến Duật sáng tác rất nhiều những bài thơ về đề tài người lính lái xe và những nữ thanh niên sung phong trên tuyến đường Trường Sơn đấy rất là phù hợp rồi mình cũng có thể sử dụng liên hệ với những bài thơ về đề tài quê hương đất nước đấy đồng ý chưa về đề tài người lính nữa nhiều vô cùng ừ à có bị lác hả thế bây giờ đã ổn chưa các em Ồ có bạn thì bị mà có bạn thì không này Ừ Rồi Một là lý tưởng sống này Hai là sự dũng cảm kiên cường Ba là giàu lòng tự trọng Ở đây chị thấy đã có một bạn đưa ra cái ý tưởng ở đây nhá Trình tự phân tích ở đây là phân tích theo luận điểm Nghĩa là phân tích theo từng phẩm chất một Ừ Rồi Còn ý kiến nào khác không? Còn ý tưởng nào khác không? À Đồng ý nhá. Có bạn thì chúng mình sẽ chia theo trình tự thời gian. Đấy, thì đang có hai hướng như thế này. Hướng thứ nhất là chúng mình sẽ chia theo phẩm chất. Nghĩa là những cái nét phẩm chất này chúng mình sẽ chia ra thành từng nét phẩm chất nhỏ xong rồi là sử dụng các dẫn chứng ở trong đoạn này để chứng minh cho những phẩm chất nhỏ như thế. Và cách thứ hai có một bạn nêu ra đó là chia theo trình tự thời gian. Đồng ý không? Thì đây cũng là hai cách cơ bản để chúng mình sử dụng khi mà phân tích về nhân vật ở trong một đoạn trích. Nhưng đối với mỗi tác phẩm, đối với mỗi đoạn trích thì ta sẽ lựa chọn một cách khác nhau để nó phù hợp. Chứ không phải là có một cách duy nhất áp dụng cho mọi đoạn trích đâu nhá. Đối với đoạn trích này ấy, thì thứ nhất các em thấy này, những phẩm chất mà Phương định thể hiện trong đoạn trích này hoàn toàn thống nhất. Đúng không? Thế nên nếu chúng ta chia theo phẩm chất ấy, à, nào là lý tưởng sống tình yêu nước nào là lòng dũng cảm rồi lòng quyết tâm vân vân ấy thì khi đó rất dễ chúng mình sẽ bị lặp lại khi mà phân tích bởi vì chỉ cần lấy một dẫn chứng nhỏ ví dụ như tôi có nghĩ đến cái chết nhưng một cái chết mờ nhạt không cụ thể còn điều quan trọng là à còn cái chính là mình có nổ bom có nổ không không thì làm cách nào để châm mình lần thứ hai một dẫn chứng ấy, em dùng ở phẩm chất dũng cảm can trường cũng được, em dùng ở phẩm chất lý tưởng sống cũng được, em dùng ở luận điểm nào cũng được. Đúng không? Và tất cả cái đoạn này ấy, thì đều thể hiện cho các phẩm chất mà em nêu. Thế nên là cái hướng chia theo phẩm chất ở đây là không phù hợp mất rồi. Uhm, mà chúng mình sẽ chia theo trình tự thời gian nhá. Đồng ý không? Đúng rồi, rất là rõ ràng. Ở đây thì nhà văn đã khắc họa rất rõ từng cái giai đoạn thời gian, từng thao tác của Phương Định khi phá bom. Trước tiên là gì? Trước tiên là đến gần quả bom và quan sát quả bom. Đúng không các em? Đây. Đây nhá. Nào các bạn ơi, các em quan sát vào đây sẽ thấy này. Trước tiên, đây, là những cái cảm nhận về không khí lúc bấy giờ sau đó là đến gần quả bom quan sát thấy quả bom như thế nào. Thế nên, trước tiên nhá, là chúng ta sẽ chia. Đó là khi mà Phương Định đến gần quả bom này. Và quan sát nó. Đúng không? Thì quá trình này chúng mình sẽ làm rõ thông qua những ý nào? Ta sẽ khai thác các dẫn chứng nhá. Vắng lặng đến phát sợ, cây còn lại sơ xác đất nóng, khói đen vật vờ từng cụm trong không trung, che đi những gì từ xa. Đó chính là những cái cảm nhận rõ rệt của Phương Định về sự căng thẳng toát lên ở vùng trọng điểm này trước khi mà cô bắt tay vào nhiệm vụ. Đúng không ạ? Nhá, cảm nhận rõ sự căng thẳng này. Cảm nhận rõ sự căng thẳng. Đúng không các em? Đấy, khai thác tất cả các dẫn chứng nhá, không bỏ qua dẫn chứng nào cả. Rồi tiếp tục, các anh cao xạ có nhìn thấy chúng tôi không? Chắc có, các anh ấy có những cái ống nhòm có thể thu cá trái đất vào tầm mắt. Rồi là gì? Cảm thấy có ánh mắt các chiến sĩ dõi theo mình. Tôi không sợ nữa. Uhm, khi mà cảm thấy rõ cái sự căng thẳng như thế này thì rất dễ trong tâm lý của con người ta lúc mà dấn thân vào nơi căng thẳng như thế thì sẽ thế nào ạ? Dễ sợ hãi, đúng không? Dễ bị lung lay về tinh thần. Nhưng trong phương định đã xuất hiện lên những suy nghĩ để lấy lại động lực cho mình, lấy lại sự mạnh mẽ cho mình. Bằng cách nào? Bằng cách là nghĩ tới những người đồng đội, bằng cách là nghĩ tới những cái điều mà giúp cho mình mạnh mẽ hơn, Đúng, đúng không ạ? Đó chính là ánh mắt của các anh cao xạ này. Điều đó giúp cho Phương Định như thế nào? À, đi tới quả bom với một tư thế rất hiên ngang. Đúng chưa ạ? Nhá, đến gần quả bom, lấy lại động lực này. Để rồi, tôi sẽ không đi khom. Các anh ấy không thích cái kiểu đi khom khi cứ có thể đàng hoàng mà bước tới. Đó, đây chính là cái tư thế của phương định khi mà bắt đầu làm nhiệm vụ đó là một tư thế như thế nào bây giờ chúng mình bắt đầu phải phân tích bình luận đây đó là một tư thế rất hiên ngang rất là mạnh mẽ và dũng cảm với cái động lực không chỉ là động lực lớn lao từ việc phải hoàn thành nhiệm vụ mà còn là những động lực rất cụ thể giúp cho chúng ta cũng thấy rõ đây là một cô gái đúng không ạ đây là một cô gái có những cái động lực về tinh thần rất là chân thực đó đồng ý ông nào nhá rồi đấy là khi đến gần quả bom này rồi quan sát quả bom này thì phương định quan sát rất kỹ lưỡng Quả bom nằm lạnh lùng trên một bụi cây khô, một đầu vùi xuống đất, đầu này có vẽ hai vòng tròn màu vàng. Đúng không ạ? Quan sát rất là tỉ mỉ nhá. Và các em biết không? Nhìn thấy bom mà, như nhìn thấy thần chết vậy. Nhưng ở đây, từng cái ánh mắt quan sát từng đặc điểm của quả bom đều được Phương Định nhận định. Điều đó chứng tỏ là cô không hề sợ hãi, mà trái lại rất bình tĩnh để bắt đầu nhiệm vụ của mình. Đúng không? Đó. Thế là chúng ta khai thác được những cái nét tâm lý đầu tiên cũng chính là những nét phẩm chất rất là đáng ngưỡng mộ của Phương Định. Hiền ngang, đường hoàng, bình tĩnh để bắt đầu thực hiện nhiệm vụ. Đúng chưa ạ? Đấy, đấy là cái giai đoạn đầu tiên nhá. Đấy là giai đoạn đầu tiên. Tiếp tục này, với giai đoạn thứ hai, các bạn nắm rõ chưa nào? Với giai đoạn đầu tiên các bạn thấy là chúng mình có bỏ qua cái dẫn chứng nào không? Không đúng không? Đấy, chúng mình phải khai thác thật kỹ tất cả các dẫn chứng như vậy nhá. Và hơn nữa này, tất nhiên đây là những ý chính. Trong quá trình viết là các bạn sẽ còn phải triển khai và sử dụng những câu văn đầy đủ nữa. Ví dụ như là gì? Ví dụ nhá, đó là à sau khi nhanh chóng phân công nhiệm vụ, bao cô gái bắt đầu quá trình thực hiện của mình Riêng với Phương Định, cô có những cảm nhận rõ rệt về không khí căng thẳng ở vùng cao điểm này. Vắng lặng đến phát sợ, cây còn lại sơ xác, đất nóng, khói đen vật vờ từng cụm trong không trung, che đi những gì từ xa. Các câu văn ngắn kết hợp với biện pháp liệt kê, đúng không ạ? Nhá, trong vai Phương Định, nhà văn Lê Minh Khuê đã tái hiện một cách chân thực nơi mà các cô gái đang phải sống, đang phải làm nhiệm vụ, nơi mà các cô đang chuẩn bị phải dấn thân vào. Đúng không? Và tâm lý của Phương Định lúc này là thấy rõ sự căng thẳng. Ừ, đồng ý chưa? Không còn là cái vẻ vui tươi hay suy nghĩ vẩn vơ của một vài giây phút trước đó. Mà bây giờ, Phương Định đã thực sự là bắt đầu cái công việc đầy hiểm nguy của mình để tự chấn tĩnh cũng như lấy lại sự bình tĩnh và động lực cho bản thân cô có những suy nghĩ thật uh, hồn nhiên đúng không ạ hoặc là cô có những cái suy nghĩ thật uh, bay bổng hoặc là cô có những cái suy nghĩ giúp cho bản thân mình thoát khỏi cái cảm giác sợ hãi ở hiện thực như là gì các anh cao xạ có nhìn thấy chúng tôi không chắc có các anh ấy có cái có những cái ống nhòm có thể thu cả trái đất vào tầm mắt bởi thế mà Vương định đến gần quả bom với một quyết định rất mạnh mẽ, tôi sẽ không đi khom. dáng đi ấy, tư thế ấy là một tư thế hiên ngang, đường hoàng. Đúng không ạ? Và tư thế ấy lại là của một cô gái đang chuẩn bị làm công việc phá bom. Điều đó khiến cho bạn đọc đã bắt đầu cảm phục, đúng không? Hoặc là điều đó khiến cho bạn đọc vô cùng cảm phục về người con gái này. Đấy, ví dụ như thế Nghĩa là khi mà chúng ta triển khai từ ý chính đến những câu văn cụ thể thì các bạn cần phải viết chi tiết hơn này và có cả những cái lời phân tích về nghệ thuật nữa. Ví dụ ở đây là tác giả sử dụng các câu văn ngắn, đúng không ạ? Rồi hầu như đều là những câu đơn này và đó là các câu văn sử dụng biện pháp liệt kê nào là cây này, đất này, khói đen này, đúng không? Mọi sự vật thì đều được cảm nhận rõ ràng trong cái cảm nhận của phương định. Và mọi sự vật, cái đặc điểm của nó đều hiện lên như thế nào? Rất là căng thẳng, rất là ngột ngạt, oi ngạt, đúng không? Đấy, đấy là giai đoạn đầu tiên nhá. Phần này các bạn đã nắm rõ chưa ạ? Phần này các em nắm rõ chưa nào? Ừ. Phần này chúng mình đã nắm rõ chưa? Đồng ý không các em? Các bạn mà chúng mình chưa học đến tác phẩm này thì nhớ chia sẻ để lưu lại nhé bởi vì kiểu gì các bạn cũng sẽ cần để ôn tập đến nội dung này đấy đó có thể là trong kỳ thi học kỳ 2 cũng có thể là trong kỳ thi vào 10 của chúng mình học chia sẻ lưu lại để còn sau này chúng ta rút kinh nghiệm cho cái dạng đề phân tích nhân vật trong một đoạn trích nữa nhá ừ. các bạn phản hồi cho chị biết nhá <laughs> bắt đầu gọi nhau vô học này bắt đầu gọi nhau là vào học nhanh nhanh nhanh này các bạn đã nắm được chưa nào bình luận cho chị biết với bình luận cho chị biết nhá xác nhận để sau đó chúng mình đến với giai đoạn tiếp theo đấy mới là giai đoạn đầu tiên thôi là hai đoạn văn đầu tiên trong đoạn mà phương định phá bom chúng ta còn rất nhiều những nội dung ở phía sau nữa này nhưng trước tiên thì chị mong là các em đã hình dung được từng bước chúng ta làm nhé không phải là cứ thấy một đoạn trích là ta lao vào phân tích luôn ta phải làm tuần tự theo từng bước thì khi đó bài làm của mình nó mới hoàn chỉnh nó mới có bố cục chặt chẽ được ừ rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với giai đoạn thứ hai đồng ý không ạ giai đoạn thứ hai đó chính là khi mà phương định bắt đầu quá trình phá bom Quá trình này được nhà văn tái hiện lại ở các khía cạnh. Thứ nhất là về hành động của Phương Định. Nhá, những thao tác này, những hành động của Phương Định bao gồm Trước tiên là tôi dùng sẻng nhỏ đào đất dưới quả bom này Rồi là gì? Rồi là Chị Thao thổi còi như thế đã 20 phút qua tôi cẩn thận bỏ gói thuốc mìn xuống cái lỗ đã đào này Bỏ thuốc mìn này rồi châm ngòi này rồi là gì khỏa đất rồi chạy lại chỗ ẩn nấp của mình này Các em sẽ theo dõi những thao tác này thông qua hai đoạn tiếp theo nhé. Đây, hai đoạn này. Thì các bạn có nhận xét như thế nào về những thao tác này của Phương Định ạ? Các em có nhận xét như thế nào về những thao tác này? Đây là những thao tác mà Phương Định phá bom. Trong quá trình phá bom thì phải làm lần lượt từng cái thao tác này. Đầu tiên là đào đất, đúng không ạ? Nhá, đào đất ở bên dưới quả bom để tạo ra một cái lỗ để xong rồi là bỏ cái gói thuốc mìn xuống cái lỗ đấy và ở đây các bạn hình dung phá bom không phải là ngay lập tức châm ngòi để cho quả bom đấy nổ luôn mà là sẽ tạo ra một cái hố và bỏ thuốc mìn xuống đấy. Cái mà làm cho nổ ấy, cái mà các cô gái châm ngòi ấy, là làm cho cái thuốc mìn đấy nó nổ và nó tác động vào quả bom ngay bên cạnh và khiến cho quả bom cũng nổ theo. Đấy, thì như thế mới đảm bảo được an toàn. Hình dung ra không ạ? thì các em thấy hàng loạt những thao tác này của Phương Định khi mà phá bom được thực hiện như thế nào? Được thực hiện một cách đầy run rẩy hay là được thực hiện một cách chậm chạp? Thực hiện ờ, trong lo sợ, thực hiện trong lúng túng hay là thực hiện như thế nào? Nào, đây, bắt đầu đây ạ nếu như các em hay băn khoăn và hay khó khăn trong việc là chị ơi em phân tích văn xuôi em cứ kể ra dẫn chứng thôi em cứ kể lại theo lời của tác giả thôi chỉ là bây giờ không viết y hệt như thế nữa em viết có vài chỗ khác đi thôi còn lại thì em không biết phải bình luận phải phân tích ra làm sao thì đây sau khi mà chúng ta liệt kê ra được các dẫn chứng nhé thì các em hãy nhận xét xem là những thao tác này thì phương định thực hiện bằng cách nào trong một tâm thế ra làm sao hoặc là cách mà nhà văn miêu tả là tôi dùng sẻng nhỏ đào đất dưới quả bom nhé. Hay là tôi cẩn thận bỏ gói thuốc mìn xuống cái lỗ đã đào nhé. Đúng không ạ? Đấy, thế thì kem thấy là Phương định thực hiện những thao tác này như thế nào ạ? À, thực hiện một cách rất là tập trung. Đúng không ạ? Thực hiện rất là tập trung này. Dứt khoát. Đấy, và như thế nào nữa? Có lúng túng không? Có hấp tấp không? Không, rất cẩn thận. Vô cùng bình tĩnh. Nếu như không cẩn thận, không bình tĩnh, ấy, không tập trung ấy, thì có lẽ trên trang văn này đã không có những câu văn cụ thể đến như vậy. Đúng không ạ? Nhá, Phương Định tập trung đến nỗi mà khi đào đất dưới quả bom, cô còn cảm nhận rõ là đất thì rắn, những hòn sỏi thì theo tay tôi bay ra hai bên. Đúng không? Còn nghe thấy rõ, cảm nhận rõ cái cái sự hồi hộp khi mà từng nhát sẻng cứa vào vỏ quả bom. Một tiếng động sắc đến gai người. Đấy, rồi là đột nhiên giật mình và tự thúc giục bản thân là tại sao mình làm quá chậm. Vậy thì chúng ta thấy ở đây hàng loạt các thao tác được miêu tả một cách rất là tập trung này dứt khoát, cẩn thận, bình tĩnh thì đây nhá, không phải là một điều mà uh, chúng ta có thể coi như là bình thường được. Bởi vì sao? Bởi vì sự tập trung, dứt khoát, cẩn thận và bình tĩnh này là khi Phương Định đang làm gì ạ? Đang phá bom đấy các em ơi. Là khi Phương Định đang thực hiện một nhiệm vụ mà chỉ cần sơ sẩy một chút thôi là sẽ đánh đổi cả tính mạng. Là khi Phương Định đang đối diện với thần chết đấy. Là lúc mà phải nói là ngàn cân treo sợi tóc đấy là lúc đáng sợ nhất đấy. Đúng không? Vậy mà cô gái này vẫn cứ có thể tập trung để làm từng thao tác theo đúng tuần tự, rất thành thạo, rất bình tĩnh. Đó chính là cái khía cạnh để ta có thể bình luận và làm rõ được phẩm chất của Phương Định đây này. Đúng không? Nhá, đấy. Thế thì sau khi nhận xét như vậy xong thì chúng ta sẽ bình luận để thấy được rằng là gì? Phải là một cô gái rất mạnh mẽ, can trường, dũng cảm vô cùng. Thì mới có thể thực hiện được những thao tác như thế này, một cách tập trung, dứt khoát như thế. Bởi đây không phải là một nhiệm vụ bình thường. Đây không phải là một công việc mà chỉ cần sự bình tĩnh, kiên định trong tâm trí là có thể thực hiện được ngay. Đây là một nhiệm vụ mà mỗi lần làm là một lần đối diện với thần chết. Mỗi lần thực hiện là một lần đánh cược cả mạng sống của mình mỗi lần má đến gần quả bom như thế bởi không ai biết quả bom ấy sẽ nổ khi nào đúng không thế nên là họ đang đi giữa lằn danh của sự sống và cái chết nhưng sự bình tĩnh sự dứt khoát và sự cứng cỏi vẫn được phương định đặt lên hàng đầu đấy không phải là dũng cảm thì là gì đây ạ đúng không các em và chị nghĩ rằng là đọc đến đây ấy, thì chúng ta không thể nào lạnh lùng vô cảm để mà không cảm thấy cảm phục trước cô gái này được nếu như mà em cảm thấy điều này là quá bình thường thì các em ơi, em hãy đặt mình vào vị trí này đi. Đúng không ạ? Em hãy thử hình dung là chúng ta đang phải đối diện với một cái quả bom mà nó có thể nổ bất cứ lúc nào đi. Bây giờ bảo đi thi thôi chúng ta còn run cơ mà. Đúng không ạ? Bảo làm bài thi trong vòng 120 phút thôi chúng ta còn run rẩy, chúng ta còn mất bình tĩnh cơ mà. Thế mà ở đây là đặt cược cả mạng sống của mình nhưng vẫn thực hiện được đầy đủ như thế vẫn tập trung được như thế đấy nhá không một chút run sợ cũng không một chút nản lòng không một chút hoang mang tất cả đều hiện lên thông qua những dòng văn này và không chỉ vậy nha không chỉ vậy điều mà nhà văn tập trung miêu tả ở đây điều mà cây bút của lê minh khuê thăng hoa ở đây ấy, còn là ở những chi tiết miêu tả về tâm lý và suy nghĩ của phương định nữa đúng không đó là khi mà Phương Định cảm nhận rõ rệt về sự căng thẳng và nguy hiểm. Đấy, thấy rõ sự nguy hiểm. Là khi như thế nào? Là khi mà nghe thấy cái tiếng động mà tiếng sẻng cứa vào vỏ quả bom đấy cái cảm giác gai người đấy ạ đấy chính là một cảm giác chính là một yếu tố về mặt tâm lý suy nghĩ rồi là gì vì quá tập trung thế nên à thế nên là tôi dùng mình và bỗng thấy tại sao mình làm quá chậm đấy quá là tập trung đúng không ạ quá tập trung thế nên là mới giật mình dùng mình chứ dùng mình và bỗng thấy tại sao mình làm quá chậm. Thì có không ít bạn khá là băn khoăn về cái sự dùng mình này, tại sao Phương Lệ lại dùng mình? Dùng mình ở đây có phải là sợ quá không? Có phải là run quá rồi thế nên là mới dùng mình nổi hết da gà như thế không? Thì chị nghĩ rằng là ấy, sự dùng mình ở đây là khi mà Phương Định đang quá là tập trung vào cái quá trình đào đất và sau đó thì chợt nhớ ra và chợt trở lại với hiện thực với sự thúc giục của thời gian thì mới bắt đầu dùng mình để thấy là ô tại sao mình làm chậm thế này. Cũng giống như là khi mà các em đang say sưa học bài ấy, xong rồi chợt nhìn lên đồng hồ mình thấy là ô mình đã học được tận 2 tiếng rồi á, kiểu như thế. Đúng không? Nhá, đó thì chị nghĩ rằng là cái sự dùng mình này đến từ việc là Phương Định quá tập trung. Sự tập trung ấy không phải là mình tự suy diễn ra nhá, mà là đọc từng dòng văn của nhà văn ta sẽ thấy này là khi mà Phương Định thấy rõ là đất rắn. Đúng không ạ? Nhá, những hòn sỏi theo tay tôi bay ra hai bên. Thỉnh thoảng lưỡi sẻng cứa vào vỏ quả bom, chạm vào vỏ quả bom. Một tiếng động sắc đến gai người cứa vào da thịt tôi. Đấy. Thì phải, thì đang rất là tập trung như thế, nghe thấy rõ từng âm thanh, từng tiếng động, nghe thấy à, nhìn thấy rõ đặc điểm, trạng thái của từng sự vật như thế. Thế nên là xong rồi là chợt giật mình, chợt dùng mình ở đây Thì sự dùng mình này không phải là sự sợ hãi Mà phải chăng đó là khi Phương Định đang quá tập trung Xong rồi chợt nhận ra sự thôi thúc của thời gian Đồng ý không ạ? Nhá, đấy, rồi, rồi là gì? Sau khi nhận ra như thế thì Phương Định đã tự thúc giục mình Nhanh lên một tí, vỏ quả bom nóng, một dấu hiệu chẳng lành Vậy thì nếu như hàng loạt các thao tác bên trên chúng ta đã phân tích để khẳng định cho sự dũng cảm của Phương Định thì ở đây về mặt tâm lý ta có thể khẳng định ở một khía cạnh tiếp theo đó là mặc dù dũng cảm như thế nhưng Phương Định không phải là một cái máy không có cảm xúc. Rõ ràng cô cũng có hồi hộp đấy. Đúng không? Có hồi hộp chứ. Hồi hộp thế nên là cảm nhận rõ cái tiếng sẻng à, chạm vào vỏ quả bom nó cứa một tiếng động mà sắc đến gai người cơ mà đấy cũng hồi hộp đấy ạ nhá rồi là cũng rất là tập trung bởi vì biết đây là một nhiệm vụ quan trọng và nó cũng không hề đơn giản nhưng hồi hộp mà không run sợ hồi hộp nhưng cô vẫn làm chủ hoàn cảnh đúng không vẫn làm chủ hoàn cảnh vẫn tỉnh táo để má tự thúc giục mình cơ mà đồng ý không các bạn hình dung ra không? Đấy, thì đây nếu như mà các em hỏi là chị ơi thế nào là phân tích chuyện Thế nào là phân tích dẫn chứng văn xuôi thì đây nhá. Trước tiên là các em phải hiểu dẫn chứng đấy viết về cái gì. Ví dụ, những câu văn như là uh, một tiếng động sắc đến gai người cứa vào da thịt tôi thì đấy là câu văn cho thấy cảm giác của Phương Định. Nên ta sẽ đặt nó vào trong cái luận điểm phân tích về tâm lý của cô. Đúng không? Thì ta thấy cảm giác đấy là một cảm giác như thế nào? À, đó là một cảm giác hồi hộp, đó, đây là phân tích nhá chia ra thành từng yếu tố nhỏ và đây là bình luận nhá Đánh giá xem là qua một loạt những cái yếu tố đấy thì ta thấy Phương Định đang như thế nào. Có phẩm chất ra sao, có tính cách ra làm sao. Nhớ chưa? em hình dung ra không ạ? Nhá. Đấy, thì tương tự như thế đây là giai đoạn thứ hai ta còn những giai đoạn khác sau đó nhá như thế này là chưa xong đâu sau đó thì nhà văn cũng tập trung miêu tả về tâm lý của Phương Định khi mà đợi bom nổ này rồi khi mà bom nổ thì như thế nào này Đồng ý chưa các em? Thì các em cũng áp dụng tương tự như cách chị vừa mới nêu ở đây nhá. Đó là đầu tiên chúng ta phải chia ra xem là có các cái dẫn chứng nào, nội dung của những dẫn chứng ấy như thế nào và sau đó phải có cái lời đánh giá bình luận chứ không phải là chỉ kể ra dẫn chứng không chứ không phải là chỉ liệt kê ra dẫn chứng không nhớ chưa nhá đấy thì đấy chính là cái cách mà chúng mình phân tích về một nhân vật ở trong một đoạn trích chị nhắc lại về cách viết này đó là trước tiên em phải xác định được đặc điểm chính của nhân vật trong đoạn trích đấy là gì để ta có một cái mục tiêu hướng vào ấy giống như là việc mà bây giờ chúng ta vẽ một bức tranh và ta biết được chủ đề của bức tranh đấy là gì thì từng hình ảnh mà ta chọn lọc từng màu sắc mà ta sử dụng nó sẽ hướng về chủ đề đấy đúng không thì bây giờ để mà viết được một bài văn thì ta cũng phải biết được nội dung chính là gì chứ không thể nào ta đi vào phân tích luôn ta cứ đi vào phân tích từng câu từng chữ thế thì khi đó bài văn của mình nó rất là lan man và cuối cùng thì không làm rõ được yêu cầu của đề cái thứ hai cái thứ hai nhá sau khi xác định được nội dung chính xong thì các em sẽ bắt đầu chia bố cục để làm sao làm rõ được nội dung ấy có hai cách chia bố cục phổ biến khi phân tích về nhân vật trong một đoạn trích một là ta chia theo phẩm chất ta xem là có những đặc điểm nào của nhân vật ở đây và cách này thì sẽ áp dụng khi mà đoạn trích đấy thể hiện cho nhiều phẩm chất khác nhau của nhân vật còn cách thứ hai là ta chia theo trình tự thời gian thì ở đây với phương định khi mà phá bom ấy thì ta chọn cách thứ hai sẽ phù hợp hơn. Trong tác phẩm làng ta cũng nên chọn tác cách thứ hai này nhá, hay là trong trước lượng ngà ta cũng nên chọn cách thứ hai này. Còn uh, lặng lẽ Sapa thì những đoạn trích trong lặng lẽ Sapa thì ta nên chọn cách thứ nhất thì sẽ đơn giản hơn. Đấy nhá. Và sau khi mà chúng ta chọn được cái hướng chia bố cục rồi thì ta bắt đầu đọc thật kỹ cái đoạn trích đấy và nhóm các cái đoạn văn lại với nhau làm sao cho nó cùng ở trong một ờ, khoảnh khắc hay là cùng ở trong một giai đoạn nào đó và ta bắt đầu phân tích từng giai đoạn đấy làm nổi bật được các đặc điểm của nhân vật trong từng giai đoạn đấy đúng không mà đặc điểm của nhân vật thì có gì có suy nghĩ có lời nói có hành động và qua tất cả các yếu tố suy nghĩ lời nói hành động đó thì ta sẽ thấy được về phẩm chất này ta sẽ thấy được về tính cách của nhân vật và như thế là ta làm rõ được vấn đề của đề bài rồi Đồng ý không nào? Nhá, nên là không khó đâu, không khó đâu Đấy, và cái lưu ý cuối cùng, cái lưu ý thứ ba Đó là trong quá trình phân tích thì các bạn khai thác triệt để các dẫn chứng Chứ chúng ta không được khai thác dẫn chứng một cách qua loa Khai thác triệt để các dẫn chứng là như thế nào? Là ta phải hiểu được dẫn chứng đấy đang viết về điều gì này Và sau khi phân tích thì ta có những lời bình luận qua đấy thì thấy được là nhân vật đang như thế nào có cảm xúc ra sao có phẩm chất như thế nào đồng ý không và không phải văn xuôi thì không có biện pháp tu từ nhé. có rất nhiều các biện pháp tu từ được sử dụng rất hay hay là cách mà nhà văn sử dụng từ ngữ cũng là một yếu tố nghệ thuật đặc sắc mà ta nên bám vào ví dụ như ở đây ý, nhà văn lê minh khuê sử dụng hàng loạt những câu văn ngắn thì những câu văn ngắn ấy nó không phải là một điều bình thường đâu nó làm tăng lên cái sự căng thẳng cho đoạn trích này làm tăng lên cái sự căng thẳng cho một cái công việc mà vốn dĩ đã rất là nguy hiểm và căng thẳng rồi đấy thì qua văn học khác với cả điện ảnh nếu như điện ảnh thì người ta có thể tái hiện lại và giúp cho bạn đọc rất dễ dàng để nhập tâm vào hoàn cảnh đó nhưng ở đây là văn học là con chữ vậy mà nhà văn đã thành công sử dụng con chữ mà mình uh, những con chữ của mình này sử dụng cái giọng văn của mình này để tái hiện được và giúp cho bạn đọc hình dung được là phương định đang như thế nào chúng ta cũng như cùng với phương định ấy đào từng nhát sẻng xong rồi gai người khi nghe tiếng sẻng chạm vào vỏ quả bom rồi hồi hộp đợi mồi lửa đi đến điểm cuối xong cuối cùng là một tiếng bom nổ rung trời cảm giác chân thực của bạn đọc như thế thì đó chính là một minh chứng cho việc là nhà văn đã thành công trong cái quá trình tái hiện của mình đúng không đó nhá thì đấy là ba cái lưu ý mà qua buổi ngày hôm nay chị rất mong là các em có thể trang bị cho mình và cùng với cả cái quá trình ôn tập ôn luyện thật là nghiêm túc của bản thân thì các bạn sẽ đạt được những điểm số và đạt được những cái kết quả như mình mong muốn trong môn văn nhé. Đừng quên là tất cả các kỹ năng đó và tất cả những kiến thức về các tác phẩm chúng mình sẽ cùng ôn lại chi tiết này và được gợi ý những hướng đi, những ý tưởng để ta bình luận sâu khi mà chúng mình tham gia trong khóa học chạy văn nhé. Đồng ý không nào? Thế nên là hãy tìm hiểu ngay thông tin về khóa học chạy văn, khóa học cuối cùng dành cho các bạn 2K8 để mình còn được nhận cuốn tài liệu độc quyền này này đọc trước trước khi mà chúng mình học luôn rồi chúng ta sẽ có khoảng một tháng rưỡi trước khi thi thật là quyết tâm và thật là chăm chỉ cho mục tiêu của mình nhá đồng ý không nào đó, những nội dung như chị hướng dẫn các bạn trong ngày hôm nay thì chúng ta cũng sẽ học thật là kỹ ở trong khóa học chạy văn này. Bên cạnh đó còn là cách viết mở bài, thân bài, kết bài với các ý tưởng, với các cách diễn đạt. Bên cạnh đó còn là phần nghị luận xã hội này, phần đọc hiểu này. Nên tất cả những gì chúng mình cần thì chúng ta sẽ ôn luyện lại một lượt đầy đủ chi tiết ở trong khóa học chạy văn này nhé. Đồng ý không? Thế nên là hãy nhắn tin về cho chị để nhận thông tin, lộ trình về khóa học này và được giải đáp những cái thắc mắc của các em nhé. Còn buổi ngày hôm nay thì chị đã thấy các bạn vào học rất là chăm chỉ rồi và mong rằng là các em sẽ tiếp tục duy trì cái trạng thái như vậy, duy trì một tinh thần như vậy để mình bứt phá trong giai đoạn cuối này nhá. Không còn nhiều thời gian nữa, còn khoảng 2 tháng nữa thôi là đến với kỳ thi vào 10 của mình rồi. Nên chúc cho các em là trong 2 tháng cuối này sẽ là hai tháng mà các bạn bứt phá được là hai tháng mà các em sẽ thể hiện hết mình và đặc biệt là sẽ có được một bài thi ưng ý nhá. Rồi, cảm ơn các em rất nhiều và hẹn gặp lại các bạn ở trong những buổi học sau. Bye bye!